Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 69 Nhàm thạch nóng chảy, sở ránh hỏa diễm đều phải đáng sợ hơn. Chúng bảo vệ lấy một vùng khí đỏ đậm. Chồng nháy mắt nên nấu chảy dung luyện đất đá thể chất lòng. Sở ránh thiết thủy đều phải nóng bỏng hơn. Đến khi dòng nhằm thạch nóng chảy thứ sáu chảy tới, nó đã có kích cỡ to 6 trượng, cũng chính là 20 thước, tựa như một dòng sông cuốn đến. Dòng nham thạch nóng chảy thứ bảy đạt tới kích cỡ 7 trượng, hình dáng biến thành một con mãng xà lớn đang quay cuồng không dứt trong lòng đất. Một quyền tung ra, đã đánh đầu của nó vỡ sọ vụn ra, lại ngừng tụ chồng nháy mắt, rồi giọt một cái đã nuốt phòng phi vân vào trong nham thạch nóng chảy. Phong Phi Vân phá vỡ thân thể còn mãng xà lớn, bay ra từ trong nham thạch nóng chảy. Lớp sương mù bao bọc trên thân thể bị nham thạch nóng chảy làm cháy đến mỏng đi không ít. Khó trách, địa kiếp khó độ như thế. Hơn phần đổi tu sĩ đều chết ở trong địa kiếp. Nham thạch nóng chảy thực sự là dòng nọ so sánh với dòng kia khủng bố hơn. Uy lực tăng lên theo lần. Từ lòng đất chuyển đến rung động điên cuồng mãnh liệt. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 8 xuất hiện, tự như một mảnh biển lửa xuất hiện, đã hút lấy Phong Phi Vân vào bên trong. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 9 ngày sau đó, lao nhanh ra ngoài, cực kỳ lợi hại. Phần đầu của nó tự như mũi kiếm sắc nhọn, thần dài mấy chục dặm. Phần đuôi tự như một sông lớn bằng hỏa diễm. Lòng lão đầu, người thử nói sự đệ hắn có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy. Trường Phách Đạo tuy là đại đệ tử của thần vương, nhưng mà lại lúc nào cũng có thể có dáng vẻ tùy tiện. Dám gọi thẳng thần vương là lão đầu. Thần vương nhìn vào hắc vân ở trên trời cao, im lặng không đáp. Ta cho rằng hẳn là sẽ có 12 dòng. Sách cổ ghi chép, năm đó nạp lan hồng đào đội địa kiếp liền đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Cũng không biết dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 rốt cuộc là có hình dáng như thế nào. Sư đệ có thể đánh bại nạp lan hồng đào hẳn là cũng có thể đưa tới 12 dòng nham thạch nóng chảy. Trường Phách Đạo nói, chỉ người thần vương đột nhiên nổi lên một cỗ lòng hoàng khí, cũng không có chút xíu dáng vẻ tuổi già sức yếu, cả người đều bắt đầu trở nên lợi hại, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời. Rốt cục đến đây đi. Một bàn tay thật lớn sẽ rách lớp hắc vân, từ trên bầu trời rơi xuống, nó to như một quả núi cao lớn vậy. Uy thế đặc biệt cường thịnh, khác thường đang nện về hướng mặt đất. Lớn mật, cũng đam dám đánh tới vạn tượng tháp. Trưởng phách đạo cầm trong tay một cây gậy màu đen, vùng lên giữa trời. Cây gậy biến thành một ngọn núi lớn như vậy, đánh cho một bàn tay thật lớn kia, nát vụn ngang trời. Có người không muốn thấy Phong Phi Vân vượt qua địa kiếp, để rồi trưởng thành, nên đã ra tay từ cách mấy ngàn dặm. Muốn phải loại trừ hắn. Người vừa mới ra tay, chính là một bán bộ cự kình. Nhưng bà chỉ là thử dò xét tính công kích, chứ cũng không đem hết toàn lực. Tại một phương hướng khác, một màn nước sinh ra trên bầu trời, có khí tức cự kình dao động. Một cái đỉnh cổ bay ra từ trong màn nước mà đánh lại đây. Đó là một kiện linh khí cổ. Đầu mâu liền nhằm thẳng Phong Phi Vân đang độ địa kiếp trong lòng đất. Yêu ma chỉ tử uy hiếp thật sự quá lớn, khiến cho rất nhiều người cảm giác bất an thần vương đã cảm giác được ít nhất có năm cỗ khí tức cự kình, đều ẩn náu ở ngoài ngàn dặm, ngăn cách thiên cơ trên người để phù vương trà ra chuẩn xác vị trí của bọn họ. Đỉnh cổ này cao chừng trăm thước, nó có bảy cái chân, 16 đôi tai, dùng trăm vạn cân thanh đồng chế tạo. Trên bề mặt khắc ấn thú vân, lưu động hòa diễm, chính là một kiện linh khí cổ, đã từng xuất hiện tại tuổi tiền giới, được xưng là Sơn Tuyệt Đỉnh. Đây là một kiện tam phẩm linh khí, uy lực tuyệt đối khủng bố. Đã từng có hai vị cự kình đều bị đánh chết dưới Sơn Nguyệt Đình. Trầm năm không xuất hiện, lúc này linh khí lại xuất hiện lần nữa, ý nghĩa không thể so sánh tầm thường. Phủ Nam Thái là tuyệt đối không có khả năng có được linh khí cấp bậc tam phẩm, khẳng định đến từ một tòa tiên gia đại giáo hoặc là môn phiệt tu tiên đứng đầu. Ông tay áo thần vương vung lên một cái, một con trứng long màu vàng bay ra từ ống tay áo, nện vào trên người Sơn Nguyệt Đình. Trưởng phòng đập vào Sơn Nguyệt Đình, làm nó bay ngược trở về, biến mất trên trời cao. Loại sát khí khủng bố đến mức như Sơn Nguyệt Đình đều xuất hiện. Đối phương chỉ sợ có siêu cấp cự kinh các bậc thiên mệnh đệ bát trọng đến đây. Trưởng phách đạo có hơi lo lắng, chiến ý trên người tràn đầy, mắt hổ trợn lên nhìn một chỗ hoàng dã ở ngoài vài ngàn dặm. Cự kình sở dĩ được xưng là cự kình. Đó là bởi vì bọn họ đã đứng ở vị trí tối cao nhất, thuộc về những người trên đỉnh cao nhất trong tù tiền giới của thần tần Vương Triều. Tự như cây cột chống trời, chống đỡ cho cả một mảnh thế giới. Loại người này đều được xưng là cấp bậc lão tổ. Đồng dạng là cự kình, nhưng tù vi cũng có trình lệch tương đối lớn. Chỉ có điều là các tù sĩ tù vi thấp, vô phương biết được mấy thứ này thôi. Nên vẫn cho rằng cự kình chính là tồn tại hạng vô địch. Lão Tổ đã sống mấy trăm năm, khí tức trên người đã lớn lao vô biên vô tận. Có rất nhiều đệ tử tu tiên cả đời, cũng không nhất thiết có thể nhìn thấy mặt bọn họ. Nên cuối cùng có cảm giác bọn họ chính là tồn tại như thể thần tiên. Làm sao còn dám dự đoán lực lượng của bọn họ. Mà sự thật, thực lực của cự kình cũng là mỗi người không giống nhau. Cự kình bình thường chính là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Đó cũng là thực lực phổ thông nhất. Cơ hồ 90% cự kình đều là cảnh giới này. Tu Vi đã tới thiên mệnh đệ bát trọng, liền được xưng là siêu cấp cự kình. Hạng người này đã lĩnh hội được vô thượng thiên đạo, rất ít tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực. Số lượng ít đến đáng thường. So sánh cự kình bình thường phải cường đại hơn nhiều. Cự kình thiên mệnh đệ cửu trọng được xưng là thượng vị cự kình. Loại nhân vật cấp bậc này càng rất ít ỏi hơn. Cơ hồ hoàn toàn ẩn giật lánh đời. Đã chuẩn bị bắt đầu độ thiên kiếp. Nếu không phải phát sinh thiên điện đại nạn, nhân vật như vậy căn bản sẽ không xuất hiện. Đương nhiên còn có vô thượng cự kình, cũng được xưng là sử thi cự kình, cũng chính là thiên tài cấp bậc sử thi, đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ cửu trọng. Người như thế có chiến lực thiên hạ vô song, đường thời khó tìm. Dù sao trước khi thiên địa biến hóa, cả một thời đại mới xuất một thiên tài cấp bậc sử thi mà thôi. Hơn nữa thiên tài cấp bậc sử thi, chưa chắc có thể tu luyện tới thiên mệnh đệ cửu trọng. Một nửa trong đó đều chết non trên đường tu luyện, căn bản không đạt được cấp bậc vô thượng cự kình. Hai năm trôi qua, cả thần tấn vương triều đều đã bắt đầu rung chuyển. Các nơi nhìn như yên tĩnh cũng đã có sóng ngầm mãnh liệt. Nhân vật cấp bậc siêu cấp cự kình xuất thế thì cũng không coi là điều kỳ quái. Một khi loạn thế bắt đầu, thánh địa đệ nhất thiền hạ vạn tượng tháp này nhất định sẽ biến thành một cái xác không. Không chỉ có học viên thế hệ trẻ tuổi sẽ rời khỏi đây, mà ngay cả nhân vật cấp bậc tháp chủ bách tháp bảng, thánh địa đều sẽ rời đi không ít. Người vừa mới ra tay là thuộc về đâu? Trưởng phách đạo cũng không lại tùy tiện mà hỏi nghiêm túc. Thần vương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp. Nhân vật cấp bậc cự kinh đều đã siêu phạm thoát tục, tự che giấu được chính mình khá sâu. Nhưng mà người có thể mang theo loại cấp bậc linh khí như Sơn Nguyệt Đình cũng không nhiều. Ít nhiều ta cũng đã đoán được một chút. Những người này đều đến có chuẩn bị, không có khả năng liền như vậy mà hù dọa bọn họ rút lui. Trên mặt đất lại bị vỡ ra vô số lỗ hồng, có nhảm thạch nóng chảy tràn ra trên mặt đất. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 10 đã phun trào ra rồi. Nó dẫn đầu chín dòng nham thạch nóng chảy khác, đàn vào thành một cái võng, vây khốn Phong Phi Vân ở bên trong. Không gian trong nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ càng ngày càng đáng sợ. Dòng nham thạch càng ngày càng dày đặc. Đây là nham thạch nóng chảy, sinh ra trong địa kiếp. Nếu dính vào trên người là có thể hòa tan ra người, coi như là thân thể tu tiên giả cũng không thể đỡ nổi. Lòng hộ chi khí do Phong Phi vận đánh ra, trên bàn tay đều bị nhảm thạch nóng chảy làm hao mòn trong nháy mắt. Cuối cùng, hắn không thể không xuất ra miêu quỷ ban chỉ. Lấy vật thần hộ thân mới có thể ngăn cản đạo nham thạch nóng chảy này. Đây mới là dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 thôi. Cũng đã làm cho Phong Phi Vân phải dùng tới linh khí. Địa kiếp quả nhiên không phải ngon ăn như vậy. Tu vi càng cao, tính nguy hiểm cũng lại càng lớn. Kế tiếp, phải đối mặt chính là khiêu chiến càng khủng bố hơn. Dòng nhàm thạch nóng chảy thứ 11 Thông thường thiên tài cấp bậc bát đại sử thì nổi tiếng từ xưa. Tuyệt đại đa số nhân vật cấp này vào lúc độ địa kiếp đều là đưa tới 11 dòng nham thạch nóng chảy bà thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là hạng người tinh hoa vô song. Nhưng mà dưới sự công kích của dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, rất nhiều người đều trọng thương mà chết. Phong Phi Vân cũng không dám nới lòng một chút. Thần thể đã căng lên. 40 đạo thần thức đều đã thả đi ra ngoài. Hắn chỉ cần dòng nhàn thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện, liền lập tức ra tay, nắm giữ tiên cơ. Không lâu lắm, dòng nhàn thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện. Dòng nhàn thạch nóng chảy thứ 11 xuất thế, đất đá ở chỗ lòng đất quanh phòng phi vân, toàn bộ bắt đầu hòa tan trong nháy mắt. Toàn bộ đều công kích về hướng tới phòng phi vân sáu bức thần đồ trên miếu quỷ ban chỉ bị công kích đến liên tiếp bại lui. Hoàng thủ thuật, xích hồng thuật. Phương Phi Vân đánh giá hai đạo ngũ hành thuật pháp để chống đỡ lực lượng của nhàm thạch nóng chảy. Nhàm thạch nóng chảy chính là bào hàm, bào hàm thổ chi lực và hỏa chi lực. Xích hồng thuật và hoàng thủ thuật chính là để dùng vào khống chế nhàm thạch nóng chảy, hóa thành thứ có ích cho chính mình. Trong lúc Phong Phi Vân ngăn cản lực lượng nham thạch nóng chảy, chân thần của dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 xuất hiện. Hình dáng rất giống như một thủ trào, to đến mấy chục dặm. Nó bay ra từ trong lòng đất, kéo thân thể Phong Phi Vân vào lòng bàn tay. Thủ trào thật lớn. Nhiệt độ của nham thạch nóng chảy càng đáng sợ hơn. Lực lượng của thủ trào cũng không gì sánh kịp. Phong Phi Vân để miều quỷ ban chỉ trôi nổi trên đỉnh đầu. Sáu bức thần đồ bảo vệ tại sáu phương vị bát quái huyền văn nổi lên trên đỉnh đầu. Vạn già đăng hòa được dẫm dưới chân. Phía trước là U Minh Thần Tháp, phía sau là Tứ Dương Cổ Đỉnh. Bên trái thần vương Phi Thiên, bên phải bách quỷ Phó Yến. Sáu bức thần đồ tự như sáu thế giới. Tiểu diễn thuật tiền đấu linh đài. Trung quanh thân thể phòng phi vân hiện ra 40 tòa đài cổ trắng tình Chúng bảo vệ tại 40 góc độ nhỏ xung quanh thân thể có hai tầng bảo vệ. Hắn không tin, vẫn còn không ngăn được dòng nham thạch nóng chảy thứ 11. Thủ trào của nham thạch nóng chảy rốt cục xiết lại. Nó ép cho sáu bức thần đồ đều phải cò rút thu nhỏ lại, đành tiếp xúc với thiền đấu linh đài vào cùng một chỗ. Phá cho ta! Phong Phi Vân hai tay hướng về phía trước mà chống đỡ. 40 tòa thiên đấu linh đài lao ra về 40 phương hướng. Sáu bức thần đồ cũng phóng về hướng sáu phương vị cứ như thế, trực tiếp là nứt vỡ giống nham thạch nóng chảy thứ 11. Cả người liền bay ra đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 xuất hiện. Yêu ma chỉ tử vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 11. Thiên tư quả nhiên cao hơn các thiên tài các bậc sử thi khác. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 trong truyền thuyết rốt cục xuất hiện. Đây chính là loại địa kiếp mà chỉ có nhân vật cấp bậc tiên hiền thánh bia mới có thể gọi tới. Rất nhiều tu sĩ đều là vì thấy dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 trong địa kiếp mà mới chạy tới. Đây chính là một thời điểm có tính lịch sử. Mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể tìm được nhìn thấy một lần. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 cũng không phải lao ra từ dưới mặt đất, mà chính là từ phong xuống trên bầu trời. Có người nhìn thấy là lao ra từ một ngôi sao, rồi như thác nước thần đỏ. Rồi như thác nước thần đỏ đậm chút xuống, Cảnh tượng kia thật thần kỳ, không sao diễn tả nổi. Vô phương dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 12 lại đáng sợ như thế. Không chỉ có uy lực địa kiếp của vực ngoại, còn có một điều uy phong thiên kiếp. Hai thứ dung hợp vào cùng với nhau. Thiên kiếp uy và địa kiếp uy kết hợp hòa tan với nhau, rất giống là thiên bản địa kiếp. Nhưng so sánh với thiên bản địa kiếp thì càng lợi hại hơn. Người nào có thể vượt qua địa kiếp với dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, thiên tư đều đã là cấp bậc yêu nghiệt. Do đó đưa tới thiên kiếp uy để loại trừ là một điều rất bình thường. Đó là lại có người ra tay xuất thủ, liền giấu ở phía sau dòng nham thạch nóng chảy thứ 12. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Phía sau nham thạch nóng chảy, có ba món linh khí cùng rơi xuống theo. Lấy Sơn Nguyệt Đỉnh làm chủ, ngoài ra còn có hai món nhị phẩm linh khí khác đều là loại có công có lực công kích siêu phàm, chính là được cự kình xuất giả. Một cỗ linh khí chỉ uy này trực tiếp nện cho rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đều phải bị gây tổn thương, miệng phun tiền huyết. Mặc dù cách xa nhau trên trăm dặm, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi lực lượng linh khí. Linh khí do tu vi cấp bậc cự kình phóng giả, cho dù chỉ là nhất phẩm linh khí thì cũng đều có thể lấy uy lực của linh khí để hủy diệt một tòa thành trì, đây mới là lực lượng đích thực của linh khí. Huống chi bây giờ còn là một món tam phẩm linh khí, cùng với hai món nhị phẩm linh khí nữa cùng xuất hiện. Uy lực liền càng đáng sợ hơn. Thần vương trước tiền liền đánh ra món linh khí thứ nhất của chính mình, cũng là một món tam phẩm linh khí. Hình dáng giống như ngọc ấn. Nó đồng thời đón đỡ được ba món linh khí, không có để cho uy lực linh khí ảnh hưởng việc độ kiếp của Phong Phi Vân. Lại nhiều lần ra tay xuất thủ, thực sự đã khinh ta già lão, không dám giết người ư. Thần vương lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cầm trong tay ngọc ấn trực tiếp xông đi ra ngoài. Lòng khí trên người vờn quanh, uy thế chấn động trời cao. Thần vương vẹn vẹn xuất ra một tòa ngọc ấn, trực tiếp đánh bay cả ba món linh khí trở về. Đó cũng không phải nói, linh khí của đối phương không đủ lợi hại, mà là lực lượng của thần vương thực sự quá cường đại. Thần thể thần vương vừa động, liền đã đuổi giết đi tới, xuất hiện ở cách ngoài ngàn dặm. Bắt đầu cùng đánh đồng với ba vị cự kình mới ra tay. Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao. Có hai vị nhân vật cấp bậc cự kình không ngăn được thần vương công phạt. Chồng nháy mắt, bị đánh trò trọng thương, liền bỏ chạy về hướng chân trời. Thần vương phóng ra ngọc ấn, hùng hãn để một kích, nện trúng một vị cự kình mà giết chết một vị cự kình ngã xuống trên mặt đất bị nhuộm đỏ. Trên mặt đất có hỏa diễm đỏ rực màu máu thiêu đốt, thật lâu không tắt. Đây là năng lượng cuối cùng sau khi một vị đại nhân vật ngã xuống. Huyết dịch có khả năng thiêu đốt 3 tháng trong đất đá mới có thể dập tắt do năng lượng đã cạn kiệt. Nhân vật cấp bậc cự kình đã rất khó bị giết chết, cho nên mới được trở thành cự kình. Nhưng mà hiện tại, một người trong đó lại chết ở trong tay thần vương tuyệt đối làm kinh động sợ hãi lòng người. Long Xuyên Phượng, người đã sống hơn 800 năm, huyết khí đều không còn, đều không có suy yếu. Chẳng lẽ người đã đạt tới tù vị thượng vị cự kính? Một âm thanh vang dội cất lên. Người này xuất ra Sơn Nguyệt Đình để chặn thần vương giết chết một vị cự kình bị thương khác. Đây là một lão, ông lão đã ngoài lục tuần, đầu đội mũ cổ, quanh thân có sương lạnh lợn lờ, bản thân cao quý bức người. Lão xuất ra Sơn Nguyệt Đình để đối đầu với thần vương. Đã biết rõ là người, Bắc Minh chức thường. Thần vương nói, người này là chú của Thái Tề Đương Triều, Bắc Minh mặc chủ. Cũng là một trong các cường giả đứng đầu gia tộc Bắc Minh. Là thiên kiều cùng một thời đại với thần vương. Đã từng đánh nhau ba lần, thì Bắc Minh chức thường đều thua ở trong tay thần vương. Phong Phi Vân chính là kẻ hắn phải chết. Long xuyên phượng ngươi không giữ được hắn. Bác Minh trước thường cười lạnh nói. Động vào truyền nhân của ta, đó chính là đang tìm chết. Ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt trợn lên giận dữ của thần vương. Hải đạo hòa văn vàng rực bay ra, như hai tia chớp chém qua trong khổng trung. Bác Minh trước thường vội vàng bật lui mà bay lên đám mây. Lão xuất gia Sơn Nguyệt Đình ngăn chặn đạo hòa văn vàng rực này. Thần vương cầm lấy linh khí màu vàng, ở trong tay ngưng tụ ra một thành cự đao, một đao liền chém đi ra ngoài. Đây là đệ ngũ đao của Long Hoàng Đao Quyết, lòng ảnh vàng rực đã ngưng tụ thành thực chất. Nó chém cả bầu trời thành hai nửa. So sánh với lòng hoàng đao quyết của phòng phi vân thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Năng lượng của Sơn Nguyệt Đình bị nện, thiếu chút nữa tàn vỡ, trên bà vai bác mình trước thường, bị nứt ra, làm xuất hiện một vết máu thật lớn. Lão bị lòng hoàng đào quyết chém gây tổn thương, lượng lớn tiền huyết phun trào ra. Long Xuân Phượng ngươi, ngươi thật sự đã đạt tới thiền bệnh đệ cửu trọng. Thượng vị cự kinh. Bác mình trước thường mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần vương đáp. Coi như chỉ dùng lực lượng thiền bệnh đệ bát trọng, cũng có thể trong vòng 3 chiêu đánh cho người bị thương nặng. Thần vương vừa bác mình trước thương lại giao đấu lần nữa. Các loại tuyệt học linh thông đều đánh giá, Có uy lực của linh thông thì có thể so với chiến uy của linh khí. Vẹn vẹn ba chiều, bác mình trước thường miệng phun tiền huyết lại lần nữa bại lui. Thất bại này khiến làm lão không dám dừng lại, phải cướp đường bỏ chạy. Long Xuyên Phượng, coi những người lợi hại, nhưng mà hôm nay cũng không phải chỉ có gia tộc Bắc Minh ta ra tay. Còn có kẻ so với ta càng mạnh hơn, Muốn giữ được phong phi vân là phải trả cái giá thật đắt. Bắc Minh chức thường thoát cực nhanh, lão thì triển thuật pháp nghịch thiên, trong nháy mắt đều đã không thấy bóng người. Người đi được sao? Thần vương hôm nay lại thực sự nổi giận, tính toán muốn giết người lập uy. Đã yên lặng quá lâu, uy lực chết chóc ngày nào đều bị người quên lãng. Lại đều bắt đầu xông đến, định giết truyền nhân của chính mình – thật đúng là chẳng khác nào không thèm để ý đến mình. Không giết người, liền không thể dọa người. Thần vương bàn tay vùng lên, một đạo đào lãng bay ra từ trong tay, biến thành một con long ảnh mà bay đến chân trời, chém về phía bắc mình trước thường. Long hoàng đào quyết đệ lục đào. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, vòng vọng ngàn dặm. Một trận mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống cực kỳ diễm lệ, lại có cự kình ngã xuống. Long xuyên phượng, xem như ngươi lợi hại. Bắc Minh trước thường đã dùng viên cự kình bị trọng thương kia để chặn lòng hoàng đào khí của thần vương. Còn lão thì nhận cơ hội đào tàu. Chạy trốn, đúng là rất nhanh. Thần vương muốn tiếp tục ra tay xuất thủ, nhưng mà phía sau lại truyền đến dao động cường đại. Có người thừa dịp thời gian ngắn mà rời khỏi đây lại hạ sát thủ đối với phòng phi vân. Thần hình thần vương vừa động, một mặt vừa bay nhanh về, một mặt xuất ra ngọc ấn trong tay. Lực lượng linh khí liền ầm ầm bay ra, làm cho cả bầu trời đều bị lôi đình bắn ra bốn phía. Lại có hai vị bán bộ cự kình và một vị cự kình bị nện thẳng vào người. Thần thể đều bị trấn áp thành huyết vụ, mà nổ tung trong hư không. Uy lực của thần vương quả thực không người có thể ngăn trên người cũng có đóa huyết hòa, trầm đạo lòng khí đều lượn lờ quấn quanh trên người. Trần giữ ngay tại chỗ. Nếu kẻ nào muốn chết, lại ra tay thử xem. Âm thanh giống như trận sóng nện cho tầng mây loạn lạc. Trung quanh đều im lặng đến dị thường. Những kẻ đang ẩn náu tại chỗ này lại không có một người nào dám lên tiếng trả lời. Huyết dịch cự kình đang thiêu đốt, huyết dịch bán bộ cự kình nhuộm đỏ cả nửa quả núi, làm cho người ta có một loại cảm giác tù là chàng trong ngày tận thế. Khí thế của thần vương quá mạnh mẽ, đều đã giết chết ba vị cự kình và hai vị bán bộ cự kình. Uy lực giết chóc đến mức này, người phường nào có thể dịch. Phong Phi vần đội địa kiếp ở trong lòng đất, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được đại chiến như lòng trời đất lở ở trên mặt đất. Tuyệt đối là những người cấp bậc cự kình đang đánh nhau. Lực lượng dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, so sánh với trọng tưởng tượng của phòng phi vân đều đáng sợ hơn. Nó phá vỡ cả sáu bức thần đồ trên miêu quỷ ban chỉ và thiên đấu linh đài, hòa tan từng hào quang bao trùm bề mặt lớp da của phòng phi vân. Làn da vào huyết nhục bị địa kiếp chỉ khí phạm tới. May là hắn đã nấu chảy dung luyện hơn 9.000 con dị thú chiến hồn, nên mới chặn được nham thạch nóng chảy luyện hóa. Mái tóc trên đỉnh đầu phòng phi vân bị cháy xém một nửa. Rất nhiều chỗ trên người đều là máu thịt lẫn lộn. Hắn phá vỡ dòng nhàm thạch nóng chảy thứ 12, rồi vọt ra từ bên trong. Phong Phi Vân vượt qua được dòng nham thạch nóng chảy thứ 12. Chẳng lẽ đã bước chân vào cảnh giới thiệt bệnh đệ nhất trọng? Người này còn đang nói chưa dứt lời, lại im bặt mà ngừng. Phong Phi Vân lại không giao ta lao ra từ lòng đất, mà ngược lại chui về hướng chỗ sâu trong lòng đất. Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đều dùng thần thức cảm ứng được Phong Phi Vân. Phát hiện thần thể của hắn đang trôi xuống rất nhanh hướng về địa tâm. Từ ban đầu chỉ sau vài năm thước dưới lòng đất, hắn đã trôi xuống đến hơn một ngàn thước, tiếp theo là hai ngàn thước. Vẫn còn cắm đầu lao xuống phía dưới, đều nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi thần thức của mọi người. Thần thức bị tầng đất thật dày ngăn cản, mặc dù là tu sĩ thiền mệnh đệ nhất trọng, đều chỉ có thể thi triển thần thức thăm dò sâu một ngàn thước dưới đất. Trên gương mặt thần vương, có sự mừng rỡ mà cũng có âu lo. Nói, đây là dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 trong truyền thuyết. Tất cả mọi người bao gồm trường phách đạo trong đó đều bị sừng sốt. Lần đầu tiên nghe nói đến việc có dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Bọn họ đều cho là độ địa kiếp vượt 12 dòng nhân thạch nóng chảy, cũng đã là cực hạn. Thần vương nói, Trong kỳ sự lục, ghi lại những chuyện kỳ lạ từng ghi chép. Trên một vùng đất tại thần tấn vương triều này, đã từng xuất hiện một vị nhân tài tuyệt thế, thiên phú bẩm sinh thực đáng kinh ngạc vô cùng. Vào lúc độ địa kiếp, từng kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Mà dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 kia đều tồn tại ở địa tâm nhất định phải chìm vào trong biển dung nham ở địa tâm thì mới có thể độ địa kiếp. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua chuyện này? Trường phách đạo trợn mắt há hốc mồm. Tù tiền giới có rất nhiều chuyện lạ. Nếu như tu vi không thể đạt tới một bước kia, liền vĩnh viễn đều không thể chết. Đó cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều người như thế ếch ngồi đáy giếng vậy. Thần vương liếc sau hắn một cái rồi nói. Vị nhân tài tuyệt thế này chính là nhân vật sinh ra vào mấy vạn năm trước. Đúng lúc đó thì tần tấn Vương Triều đều còn chưa có sinh ra. Vậy vị nhân tài tuyệt thế kia, sau này đạt tới trình độ như thế nào? Trường phách đạo trở nên hưng phấn. Nhân tài có thể đưa tới dòng nhàm thạch nóng chảy thứ 12. Thành tựu tương lai đều không phải chuyện đùa. Có thể vô địch đại mọi thời đại. Mà sư đệ của chính mình lại kéo tới dòng nhàm thạch nóng chảy thứ 13. Điều này có ý nghĩa, thiên phú bẩm sinh của hắn càng cường đại hơn, tương lai thành tựu càng đáng sợ hơn. Trường phách đạo tự nhiên kích động mà hưng phấn. Thần vương lắc đầu đáp. Biệt dùng nhà mà địa tầm kia, há là người tu vi thần cơ đại viên mãn có thể đi ư? Vị nhân tài tuyệt thế kia đã bị ở trong dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Độ kiếp thất bại, bị nham thạch nóng chảy, thiêu thành cho tàn. Nghe được những lời này, nụ cười trên mặt Trương Phách Đạo lập tức biến mất. Địa kiếp càng mạnh, như vậy khó khăn vượt qua địa kiếp cũng lại càng lớn. Một khi thất bại, liền tàn thành cho bụi. Địa tâm, có một cổ lực lượng đang kéo phòng phi vân, khiến cho thân thể của hắn không kìm nén nổi, cứ chìm xuống phía dưới. Những đất và đá tảng này đều phải nhường đường cho hắn. Càng là xuống phía dưới, cũng càng tỏ ra nóng bức cuối cùng xèo xèo một tiếng, nó rơi vào trong đại dương nham thạch nóng chảy. Phong Phi Vân sớm có chuẩn bị, bèn xuất ra thanh đồng linh chu. Hắn đứng ở trên linh chu, đỉnh đầu trôi nổi lòng mã hà đồ. Cứ như vậy mà chắn dòng nham thạch nóng chảy, linh chu ở ngoài. Nham thạch nóng chảy ở nơi này đều là tình trạng bình thường của nham thạch nóng chảy, mà cũng không hùng dữ mãnh liệt giống như nam thạch nóng chảy địa kiếp. Cũng không có lực phá hoại mạnh, như nham thạch nóng chảy địa kiếp. Lại đi tới địa tâm nham hải. Phong Phi Vân đầu đầy mồ hôi, đánh ra tất tần tật linh khí toàn thân, toàn lực xông vào trong thanh đồng linh trù. Nơi này chính là địa tâm. Không biết là chỗ sâu bao nhiêu dưới đất. Căn bản không phải tu sĩ có tu vi như hắn có khả năng tới được. Chỉ là một cỗ lực lượng đè ép của lớp đất thì cũng đã có thể ép cho thân thể người ta tức thì nổ tung. May là hắn có được thành đồng linh chu, lúc này mới có thể gượng gạo ngăn cản. Đi tới một chỗ như vậy, quả thực không thua đi tới địa ngục. Chỉ cần một vận động hơi mạnh một chút của địa tâm, thì Phong Phi Vân nhất định chết không toàn thấy. Coi như là có được thanh đồng linh chu cũng vô dụng. Quá trình đội địa kiếp, trọng biển dùng nhàm ở địa tâm này, tỷ trọng thành phần may mắn rất lớn. Nếu như vận số không tốt, căn bản không cần nham thạch nóng chảy địa kiếp đến công kích đánh thì cũng đã chết ở dưới lực lượng tự nhiên của lớp đất. Đây không phải một trốn để nán lại lâu dài. Dòng nham thạch này nóng chảy thứ 13 để đội địa kiếp, vì sao vẫn còn không hề xuất hiện? Phong Phi Vân vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy, thì trong biển dung nham kia liền có một đạo hỏa diễm khổng lồ của đến đây. Nó đi qua trong biển dung nham. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 trong quá trình đội địa kiếp xuất hiện không ngờ nó lại biến thành một hình người khổng lồ. Một trường tức thì nên về hướng phòng phi vân. Đây là sức mạnh mặt đất và nham thạch nóng chảy, ngừng tụ mà thành. năm đấm này, so cùng thủ trào ở dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 thì rất giống nhau. Chỉ có điều là dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, vẹn vẹn chỉ có một thủ trào. Mà dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 cũng là một hình người cự nhân nham thạch nóng chảy với hình hài trọn vẹn. Phong Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu. Hắn vừa phải gánh chịu lực đè ép của mặt đất, vừa phải ngăn cản cự nhân làm bằng nham thạch nóng chảy này. So sánh với việc ngăn cản dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 thì khó khăn lớn gấp hàng chục lần, làm cho người ta cảm giác bị nghẹt thở, cảm giác không hề ngăn cản. Không thể chịu thua. Tuyệt đối không thể chịu thua. Một khi chịu thua, chính là bỏ mạng. Phong Phi Vân cắn răng, trong mắt trên ý lại sinh ra lần nữa. Đánh cho ta. Phong Phi Vân xuất hết tất cả thủ đoạn ra ngoài, muốn liều chết đánh cược một lần. Miểu quỷ ban chỉ, lôi hòa châu, bạch thạch đao, lại thêm dùng thần thức để ngưng tụ chủ thiền hám thiên trùy. 9.873-6, 76 đạo dị thú chiến hồn trong thân thể cũng đều xuất ra toàn bộ, biến thành một dòng sông dài từ dị thú chiến hồn phủ thiền cái địa sông tới. Trần thần của Phong Phi Vân cũng không chế thành đồng linh trù, dễ sóng mà đi, sông về hướng cự nhân từ nham thạch nóng chảy. Có hơn một ngàn con dị thú chiến hồn bị nấu chảy, dùng luyện thành khói xanh. Phong Phi Vân há to miệng thổ huyết, hắn đã bị thương nặng. Mà ngay cả 40 đạo thần thức đều bị đánh cho ỉu xìu. Thiếu chút nữa tiểu đàn đánh bay trở về trong óc. Nhưng mà đúng là hắn vẫn còn đánh nát dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Hắn không tiếc sức đánh cược một lần. Cuối cùng cũng là thu được hồi báo. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền bị đại địa chỉ khí giết chết. Vận số thực sự là xui. Không ngờ lại đưa tới địa kiếp đáng sợ như thế. Cuối cùng, may là vượt qua. Trong lòng Phong Phi Vân đột nhiên giật thột một cái. Hắn cảm giác được, từ chỗ sâu hơn trong lòng đất, lại truyền đến một cổ lực lượng kéo dài thân thể lại lần nữa chìm về hướng biển dung nham, rồi chìm xuống. Biển nham thạch ở địa tâm, tồn tại dưới đáy mặt đất. Nó hòa tan đá thành bùn, nấu chảy kim loại, nhiệt độ cực kỳ cao. Là một chốn nhân loại tuyệt tích. Cuộc sống tại thế giới này, đối với mọi người mà nói, thì nơi đó thần bí khó lường. Tồn tại rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Cũng như thể khoảng không vũ trụ mênh mông, rất có thể tồn tại một chút sinh vật kỳ dị không sao diễn tả nổi. Ngọn nguồn địa kiếp chính là biển dung nhàm ở địa tâm, là một cỗ lực lượng mặt đất kỳ dị đáng sợ. Có tù sĩ nói, cỗ lực lượng này đến từ chính địa ngục trong truyền thuyết. Cũng có người tưởng tượng mặt đất kỳ thật chính là một vị chúa tề là bậc tồn tại cùng chủng loại như thiên đạo thần bí, nằm ở chính giữa địa tâm. Thân thể người ta là có giới hạn, nhưng giới hạn này căn bản vô phương thay đổi. Ví dụ như người bình thường không có khả năng trong một phút đồng hồ chạy 100 dặm, cũng không có khả năng tuổi thọ vượt qua 200 tuổi. Những điều này là do thần thể giới hạn. Mục đích của tu tiên chính là để phá bỏ giới hạn này. Một khi lực lượng thần thể đạt tới một điểm tới hạn, liền sẽ đưa tới một trận kiếp nạn. Chỉ có vượt qua kiếp nạn, thần thể mới có thể phá bỏ giới hạn, vượt qua điểm tới hạn để phát sinh tẩy trừ biến đổi về bản chất tu tiên giả gọi là siêu phàm thoát tục. Tu sĩ một khi vượt qua địa kiếp, thần thể sẽ tiếp nhận địa khí, có khả năng dễ dàng dẫn động địa tượng. Đây chính là một loại tẩy trừ biến đổi, phá bỏ gồng sùng gồng cùm xương xích cho thân thể, cho nên có khả năng sinh sống 500 năm, vừa rất xa tuổi thọ người bình thường. Đây là bản chất của việc tẩy trừ biến đổi, dựa hết vào tu luyện là vô dụng, chỉ có độ kiếp mới có thể làm được. Ở trong mắt người bình thường, tuổi tiền giả có thể sinh sống 500 năm, quả thực cũng đã là thần tiên. Phượng Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu, đỉnh đầu có lòng mã hà đồ. Linh khí toàn thân đều sắp nhập vào trong linh chu. Hắn khởi động một khu vực rộng để ngăn chặn lực lượng của biển dung nham. Thần thể chìm về hướng phía dưới. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13, có lực phá hoại thật là kinh người. Không ngờ lại đã phá hủy 1.345 con dị thú chiến hồn, còn làm cho 3.482 con dị thú chiến hồn bị thương nặng. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, không biết sẽ khủng bố đến mức độ như thế nào. Trong tay Phong Phi Vân nắm hai khối trần rượu linh thạch, hai mắt đã nhắm nghiền. Hắn đang cấp tốc hút ra linh lực trong linh thạch, cố gắng đến mức lớn nhất khôi phục lực lượng của bản thân. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 khẳng định đã là một dòng cuối cùng, không có khả năng lại sẽ xuất hiện dòng nham thạch nóng chảy thứ 15. Chỉ có thiên tài cấp bậc truyền kỳ thì lúc độ địa kiếp mới có thể đủ sức đưa tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 15. Phong Phi Vân còn đánh giá rất đúng đắn đối với thể chất của bản thân mình. Mặc dù đã kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, nhưng mà so với tiền tài cảnh giới cấp bậc truyền kỳ, thì hắn vẫn có trình lệch rất lớn Thể chất lúc đầu của Phong Phi Vân vốn không thích hợp tu tiên, đều là do hắn tu luyện bất tử Phượng Hoàng Thân, mạnh mẽ tăng lên phẩm chất huyết dịch. Lại dùng Phượng Hoàng huyết rèn luyện đầu khớp xương. Còn dùng hơn 9.000 con dị thú chiến hồn để tăng thêm sức bật cho thân thể, mới đạt tới thiên tử hiện nay. Mấy người giống như Tô Quân và Đông Phương Kính Thủy là thiên tài bẩm sinh. Còn Phong Phi Vân cũng là thông qua chính mình cố gắng để trưởng thành, thành thiên tài sau này so với bọn hắn tù luyện thì càng khó khăn gian nan hơn. Đối với việc vượt qua dòng nham thạch nóng chảy địa kiếp thứ 14 thì Phong Phi Vân cũng không hề nắm chắc một chút xíu nào. Nhưng mà hắn lại nhất định phải chiến. Hơn nữa, không thể sợ chiến. Thành đồng linh trù rất cuộc ngừng lại. Nó trôi nổi trong nham thạch nóng chảy dày đặc. Lì màng bao bọc, như ngọn đèn chiếu rọi trong biển lửa. Thật lâu không thôi, không ngừng dao động, Phong Phi Vân thu hồi viên chân rượu linh thạch vẫn chưa hấp thu xong đang cầm trong tay. Chuẩn bị nghênh đón một vòng khiêu chiến mới. Thần cơ đã bắt đầu tề trừ biến đổi, trắng ngần sáng bóng, lọc lành rực rỡ, giống như tiên ngọc. Linh khí trong đan điền đã khôi phục 7 tầng. Dị thú chiến hồn không sai biệt lắm, đều đã đạt tới trạng thái hưng thịnh. Còn sống hay chết, liền ở một lần đánh cược này. Phong Phi Vân thần như cây tùng đứng thẳng tắp. Trên người có một cổ khí tức sắc bén, tự như một tảng thần thạch, trồn sâu trong lòng đất, đang sắp sửa phá tan gông cùm xiềng xích, hào quang chiếu rọi trong thiên địa. Dòng nhàm thạch nóng chảy thứ 14 thật lâu không thấy đến. Ngược lại là ở vị trí trong đan điền của Phong Phi Vân, cũng không biết bị lực lượng gì làm sao động, mà lại bắt đầu rung động kịch liệt. Ở trong đan điền có chân khí và chạm, làm sinh ra một cổ lực lượng nhiệt. Là một điểm ánh lửa đỏ đậm sinh ra trong đan điền. Nguy rồi, dòng nham thạch nóng cháy thứ 14 lại không phải công kích từ bên ngoài đến, mà là công kích từ trong cơ thể ra. Sắc mặt Phong Phi Vân hơi đổi. đan điền chính là bộ phận quan trọng nhất mà cũng là yếu ớt nhất của tu tiên giả. Một khi có tổn hại, liền biến thành một phế nhân. Không bao giờ có thể bước lên con đường tu tiên nữa. Cho nên túi tiền giả bình thường đều sẽ làm nhiều loại bố trí để bảo vệ đan điền. Nhưng mà lực lượng địa kiếp lại đột nhiên sinh ra từ trong đan điền cực kỳ quỷ dị. Điều này làm cho Phong Phi Vân có hơi trở tay không kịp. Linh khí và dị thú chiến hồn đều không thể tiến vào trong đan điền. Hiện tại nửa phần tác dụng đều không phát huy ra ngoài nổi. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Mặc dù ngoài dữ liệu của Phong Phi Vân, nhưng mà hắn không hoảng loạn, bình tĩnh trả lời. Trong đan điền có thần cơ, nền tảng hàng đầu trên con đường tu tiên. Nó đã ngừng tụ luyện, ngừng tụ luyện ra khá kiên cố, trực tiếp nhằm về hướng đốm lửa mới sinh ra mà đánh tới. Hắn muốn kết liễu nó trước khi dòng nham thạch nóng cháy thứ 14 sinh ra. Thần cơ đụng vào đốm lửa, không chỉ có không khiến cho đống lửa nhỏ này bị diệt, ngược lại khiến cho nó bành trướng gấp hàng chục lần, biến thành một con thoi chất lỏng nho nhỏ, tựa như con rắn nhỏ bằng nham thạch nóng chảy. Trong đàn điền hoàn toàn trắng xóa, ánh lửa bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Bất kể Phong Phi Vân dùng dạng công kích gì, thì dòng nham thạch nóng chảy này, thứ 14 này, cũng không bị diệt. Hơn nữa càng ngày càng to lớn, đã trở nên như con mãng xà lớn hùng ác. Không thể lại tiếp tục như vậy. Nếu không đan điền nhất định sẽ bị nham thạch nóng chảy, làm căng phòng sắp sửa nổ toác ra. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể bị thiêu đốt chết tại đây. Ở chỗ sâu trong địa tâm, hóa thành một đám cho bụi. Lúc trước, thầy đồng linh chủ có khả năng tiến vào trong đan điền, lấy lực lượng thần bí của nó thì có lẽ có khả năng trấn áp dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Nhưng mà một khi thành đồng linh chủ bị thu vào đan điền, như vậy bản thân Phòng Phi Vân phải gánh chịu chính là biển dung nham phủ thiên cái địa, cũng là một con đường chết. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 đã bắt đầu trưởng thành, bắt đầu đánh vào đan điền, mà ngay cả thần cơ đều không thể ngăn cản nó. Lực lượng mạnh mẽ mênh mông, khiến cho thân thể Phong Phi Vân rung mạnh, trong miệng không ngừng trào máu ra. Lại đánh lần nữa, đan điền đều bắt đầu xuất hiện vết sách. Có linh khí tràn ra từ bên trong. Không thể lại ngồi chờ chết. Nhiều nhất chỉ đánh ba lần nữa thì đàn điền sẽ bị nghiền nát. Tu vì bản thân đều sẽ phó mặc sự đời. Nhưng mà hiện tại lại không thể tránh được. Dòng nhàm thạch nóng chảy thứ 14 này quả thực miễn dịch đối với bất cứ công kích gì. Hơn nữa càng công kích nó, nó ngược lại trở nên càng cường đại. Không chống cự là chết. Chống cự bị chết nhanh hơn khó trách nhiều thiên tài như vậy với tài hoa hơn người, đều chết ở dưới địa kiếp. Thiên phú bẩm sinh càng cao, địa kiếp cũng càng biến thái. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 này, căn bản là vô phương chống đỡ, không người có thể vượt qua. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 công kích càng lợi hại hơn. Đàn điền đều đã có vô số vết sạt. Linh khí trên người Phong Phi Vân cũng không biết trôi đi bao nhiêu. Mà ngay cả vầng sáng trên thanh đồng Linh Chu đều trở nên càng ngày càng tối tăm ảm đạm. Tựa hồ sắp bị nhằm thạch nóng chảy, phá vỡ phòng ngự. Không có khả năng không phá ra được dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Trên đời này, nhất định là có người cũng có thể vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Nếu như hắn đều có thể thành công, tại sao ta không thể? Tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Trời muốn tiêu diệt ta, ta liền phá trời. Đất muốn tiêu diệt ta, ta liền phá đất. Thân thể Phong Phi Vân đều đã bị rách vài chỗ, có những đạo huyết vần kéo dài trên thân thể. Những thứ có trong dưới linh thạch đều bay ra. Có linh thạch, có linh khí, có bạch cốt. Các loại đồ đều được điểm qua một lần trong đầu. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoặc có thể tìm ra biện pháp phá giải. Đó là... Phong Phi Vân đưa tay tìm tòi, cầm lấy một khối thẻ bài màu đen vào trong tay. Đúng là một cái thần bài trấn quan tài, gỡ xuống từ trên quan tài gia chủ phong gia đời thứ nhất. Thần bài này tỏa ra khí lạnh bức người. Sau khi được lực lượng thánh bia kích thích, thì nó đã xảy ra biến hóa rất lớn. Toàn thân đều tỏa ra ánh sáng đen. Trên mặt có khắc ấn ba chữ cổ xem không hiểu. Còn có những hình người khắc lên trên bề mặt. Những người này giống như đều tự hồ có linh hồn, chìm nổi trôi sạt, nhảy lên trên thần bài. Những người này đều cực kỳ giống như những nhân tài Phật Tam Tử Tử Ngọ, Lòng Phương Linh. Công chúa La Phù được lưu danh trên thánh bia. Mặc kệ, liêu mạng. Phong Phi Vân cầm thần bài màu đen dài một thước vào trong tay. Mạnh mẽ dùng nhập hòa tan nó vào trong thân thể, đánh về hướng trong đan điền. Thể tích linh khí có khả năng trở nên to lớn hơn hay nhỏ đi. Một món linh khí khổng lồ có khả năng giấu ở trong tay, trong tay áo, thậm chí là trong lỗ chân lông trên da lôi hòa châu liền được Phong Phi Vân giấu ở trong lỗ chân lông lòng bàn tay. Nhưng mà cũng tuyệt đối không thể dung nhập vào thân thể. Chỉ có dụng cụ thánh linh mới có thể dung nhập vào thân thể, ví dụ như thanh đồng linh chu. Thần bài màu đen này đương nhiên không có khả năng là dụng cụ thánh linh. Sau khi dung nhập hòa tan vào thân thể, thì thân thể rất có thể sẽ không chịu nổi cổ lực lượng này mà nổ tung. Nhưng mà hiện tại, Phong Phi Vân cũng không có biện pháp khác chỉ là cảm giác được trên thần bài màu đen này có khí lạnh thấu xương. Theo bản năng, hắn muốn dùng nó để ngăn cản dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Lúc này căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ chậm một khoảnh khắc, liền có thể sẽ bị dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 nện đến phá vỡ đan điền. Có lẽ có khả năng dùng thân thể cường đại để ngăn cản. Phong Phi Vân làm như vậy mặc dù có chút lỗ mãng nhưng mà lại cũng không phải không có nửa phần suy nghĩ. Dù sao hiện tại đã là đang vượt qua một vòng địa kiếp cuối cùng. Một khi vượt qua, sẽ bước vào cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng. Đạt cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng, liền có khả năng dùng nhập hòa tan, luyện pháp khí bột mạng vào trong đan điền. Nếu như thời gian đắn đo được chuẩn, tốc độ cũng đủ nhanh. Sau khi thần bài màu đen tiến vào đan điền mà phá hủy được dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, Vậy trước khi cả khối thần bài màu đen vỡ ra, thì sẽ tế luyện nó thành pháp khí bồn mạng. Một chữ, nhanh. Hai chữ, tốc độ. Thần bài màu đen biến thành chùm tia sáng đen, lọt vào trong đan điền mênh mông rộng lớn, đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, nguy nga mà to lớn, tự như một khối thánh bia màu đen trôi nổi ở trong đan điền. Bà chữ cổ trên thánh bia màu đen trở nên yêu dị, giống như đang nhỏ máu, tất cả hình ảnh tiên hiền đều hiện ra, trở nên càng thêm sống động. Ánh mắt thành kính, khi thế hèn mọn, giống như người hầu thấy chủ nhân. Biến hóa này lại lần nữa nằm ngoài dự liệu của phòng phi vân. Thánh bìa màu đen phòng xa khí lạnh, trần ngập cả đan điền. Nó trực tiếp trấn áp về hướng dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 mà đè nó đi xuống. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 cũng đều không chịu thua chút nào hùng tính bừng bừng, tự như con đằng xà, cuồng mãng sổng lại đây, rồi đâm đầu vào thánh bìa màu đen. Trên thánh bìa màu đen có uy danh khiếp người, có mây thần đen tuyệt chấn động. Những người trên đó giống như đang niệm chú, làm phát ra những tràng thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Dòng nham thạch nóng cháy thứ 14 bị nó mạnh mẽ chấn áp, mà dẹp dần về phía đáy đan điền. đâm thủng bức vách vô cùng lớn của đan điền hải không ngờ đã mở ra trung đan điền. Đan điền chỉ làm 3 phần, thượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền. Tu sĩ dưới cấp thiền mệnh tu luyện chính là thượng đan điền. Tu sĩ trình cấp thiền mệnh tu luyện là trung đan điền, cũng được xưng là tử phụ trung cung. Trung đan điền so sánh thượng đan điền khổng lồ gấp vạn lần, mênh mông khó lường, che giấu vô tận thần bí. Coi như tôi tiền giả bỏ ra một đời, cũng không cách nào thăm dò xong xuôi trùng đan điền. Thần thể chính là một kho báu lớn, thải ngén được lực lượng khổng lồ có thể sánh với vũ trụ. Mà đan điền liền chiếm cứ tầng thứ bảy của kho báu này. Chỉ có được mở trung đan điền mới xem như sơ bộ bước chân vào cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng. Phong Phi Vân tu luyện ra thần cơ. Vào lần thứ nhất, xông vào trung đan điền, bị dòng khí mù mịt. Trong trung đan điền tử phủ hòa tan, biến thành những đạo thần mang sau đó lại ngừng tụ thành hình một lồng. Ở trong trung đan điền, khởi động một mảnh không gian nho nhỏ. Kỳ thật, một mảnh không gian này cũng không coi là nhỏ, chỉ là so với cả trung đan điền mà nói thì lại chỉ là một góc núi bằng. Thành bìa màu đen cũng biến thành một luồng sáng đen, lọt vào trong trung đan điền, xoay quanh thần cơ đang khởi động ở trong không gian, hấp thụ dòng khí mù mịt bên trong tử phủ. Đây là mở đầu việc tế luyện pháp khí bổn mạng Khối thiết bài màu đen này có lai lịch thần bí, lực lượng càng là không thể suy đoán. Trên bề mặt có hình ảnh 18 vị nhân tài, đại biểu cho ý chí người mạnh nhất tại mỗi một cảnh giới. Nếu như có thể tế luyện nó thành pháp khí bổn mạng của mình, cũng chưa chắc không thể. Giờ phút này, địa kiếp đã trôi qua. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên thanh đồng linh chu, bắt đầu toàn lực tế luyện pháp khí bổn mạng. Một bước này vẫn là cực kỳ mấu chốt một kiện pháp khí bổn mạng cường đại, rất nhiều lúc đều là con bài trên lật cuối cùng của tu sĩ, có thể phát huy ra được tác dụng nghịch truyền sinh tử. Thượng đàn điền tự động chữa trị các vết sạn, linh khí bên trong đều rút về hướng xuống trong trung đàn điền, tự như chảy vào một cái động không đáy, căn bản là vô phương lấp đầy. Toàn bộ 360 tòa bệnh huyệt trong thân thể phòng phi vân đã mở cả ra, liền như 360 vòng xoáy cấp tốc, hấp thụ linh khí trong thiên hạ. Trước chảy vào trong thượng đan điền, sau đó lại rơi xuống trùng đan điền. Đây là một quá trình cuộn cuộn không dứt. Sau khi linh khí chảy vào trung đan điền, liền bị sương mù mờ mịt bên trong tử phủ đồng hóa, chuyển biến thành linh khí của tử phủ. Mức độ thuần khiết so sánh với trước kia thì cao hơn mấy lần. Uy lực trở nên càng cường đại hơn. Thánh bìa màu đen đang hấp thu sương mù mờ mịt của tử phủ, khí tức cũng càng ngày càng gần giống với phòng phi vân. Thật giống như muốn dung hợp chung một chỗ cùng với hắn, hóa thành một bộ phận thân thể của hắn. Vô tận linh khí cũng như nước thủy triều tụ tập lại đây, tràn vào mệnh huyệt, rồi cuộn cuộn không dứt, lọt vào đan điền, chuyển biến thành linh khí từ phủ. Không gian trong đan điền mặc dù khổng lồ vô biên vô tận, nhưng mà có thể để cho Phong Phi vần lợi dụng, lại chỉ có một mảnh không gian kia do thần cơ khởi động, kích cỡ tương đương với thượng đan điền vậy. Trừ phi tu vi lại tăng lên lần nữa, thì thần cơ mới có thể khởi động không gian lớn hơn nữa. Dùng nạp càng nhiều từ phụ linh khí, tiếp xúc với từ phụ linh khí càng thuần khiết hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thần cơ lại được tu sĩ xem trọng như vậy. Bởi vì chỉ có thần cơ mới có thể mở rộng không gian trong trung đan điền thành không gian vô biên vô hạn. Nếu như thần cơ không đủ chắc chắn, thì sau khi khởi động một mảnh không gian nho nhỏ, liền không thể lại bành trướng lần nữa. Thần cơ mà không thể bành trướng, tự nhiên không thể tích góp càng nhiều linh khí hơn. Tu vi cũng vì thế mà dừng lại ở đây, sẽ không tăng trưởng một phần. Rất nhiều tu sĩ là bởi vì thần cơ không yên, cho nên tu vi suốt đời đều đình chỉ tại cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng. Cho dù có tu luyện mấy trăm năm, thì cũng chỉ có tù vị thiền mệnh đệ nhất trọng như trước. Cuối cùng một khi đại nạn 500 năm đến, liền hưởng áo, sổ gà cúng. Đương nhiên, cũng có tù sĩ bởi vì là thể chất không tốt, trầm trùng đàn điển tử phủ nhân khí không đủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể đình chỉ tại thiền mệnh đệ nhất trọng. Cả đời cũng không thể lại có thành tích. Có điều tù sĩ thế này đã rất khá. Ít nhất đã tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh, tại thần tấn Vương Triều, tuyệt đối được xem như đại nhân vật. Còn có thể tiêu giao sống thêm mấy trăm năm. So với những người bình thường, không thể tu luyện kia thì tốt hơn nhiều lắm. Phong Phi Vân theo đuổi tự nhiên không chỉ có thế, bởi trong mắt của hắn, thiền đạo liền không có điểm cuối. Thành bìa màu đen được hoàn toàn tế luyện thành thành pháp, thành pháp khí bổn mạng, nối liền với tử phủ trung cung của Phong Phi Vân thành một khối thật giống như biến thành một bộ phận thân thể. Phong Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của nó. Một luồng khí tức từ trên thánh bìa màu đen tuôn ra, truyền vào trong óc phòng Phi Vân. Vũ hóa đài. Phong Phi Vân lầm nhầm trong miệng ba chữ này. Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa thực sự của ba chữ cổ trên thánh bìa màu đen sao? Vậy khối thánh bìa màu đen này, đích thực có tên gọi là vũ hóa đài tin tức trong vũ hóa đài còn niên đại từ thuở cực kỳ xa xưa, hơn nữa mang theo một cổ khí tức cực kỳ dũng mãnh. Bởi vì văn hóa khác biệt thực sự quá lớn, Phòng Phi Vân cũng chỉ có thể từ trong một luồng tin tức này hiểu rõ một số thứ mấu chốt. Địa cực truyền tống cổ trận đài, võ hóa thiền cung, khí vận thạch, ách nàn thần vẫn. Những từ này cũng có hơi lộn xộn, căn bản không đoán được rốt cục nó muốn biểu đạt ý tứ gì. Trong những từ này, Phong Phi Vân chỉ biết tới địa cực truyền tống cổ trận đài. Chính là trên bán đạp sơn kia, có một tảng đá cao 33 trượng từ xưa đến nay ở trong tế đàn và thánh hồ. Những thứ khác, liền cũng không có một chút đầu mối nào. Phong Phi Vân phát hiện một trận kỳ quái. 18 người trên vũ hóa đài, giống như lại đều đã rời xuống, biến thành từng đạo bóng người hư ảo đang trôi nổi tại 18 phương vị của vũ hóa đài. Bọn họ lưu lại một tia linh hồn, dĩ nhiên thực sự bị in dấu lên trên một khối vũ hóa đài này. Vì lưu danh thánh bia, lại chính là dâng hiến một tia linh hồn cho vũ hóa đài. Phương Phi Vân nhìn bóng dáng 18 người này, có thể cảm giác được trong linh hồn chi lực của bọn họ truyền đến một sự hèn mọn kia. Lòng lão đầu, như thế nào lại không hề có động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ... Trừng phách đạo nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt đất. Ánh mắt kia, thật giống như hắn khi còn bé, bị thần vương lừa đi tu tiên thì giống nhau như đúc. Muốn anh bánh bao, vậy liền tu tiên đi. Muốn hút cảnh thịt nóng, vậy liền tu tiên đi. Bánh bao ở đâu? Cảnh thịt ở đâu? Trường phách đạo giờ phút này cũng đang tìm kiếm, chỉ hy vọng Phòng Phi Vân có thể đi ra từ trong lòng đất. Nhưng mà lão lại thất vọng cực độ trên mặt đất cũng không có một chút động tĩnh nào. Thần thức vô phương dò biển dung nhàm ở địa tâm, cũng không cách nào biết ở địa tâm kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thần vương mặc dù cố nén tinh thần, nhưng mà sau khi đợi ba canh giờ thì cũng không nhịn được bắt đầu gãi đầu. Dù sao cho tới bây giờ, cũng không có người nào vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Mặc dù là vị nhân tài đã từng ngang dọc trời đất, cuối cùng cũng chết ở trong dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Phong Phi Vân xem ra là chết ở dưới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Từ chỗ tối, vọng đến đây một âm thanh. Chính là một vị cự phách, không có hiện thân, tự hồ là đang trao đổi với người nào đó. Lại một âm thanh khác. Ừ, đã không có động tính, sợ là độ kiếp thất bại, chết ở chỗ sâu trong địa tâm, hai cốt cũng không tồn tại. Dù vậy hắn cũng đã làm kinh ngạc thiên hạ. Dù sao đưa tới địa kiếp thứ 13, tại phiến xứ sở tần tấn vương triều này, từ giờ đến nay, nhân vật như vậy chỉ xuất hiện có hai người. Mặc dù chết thì vẫn còn quang vinh, tên sẽ được đưa vào sử sách. Sau vạn năm, cũng sẽ có người từ sách cổ đọc tới tên của hắn. Ở cách đó không xa, chỉ một đỉnh núi cao đen ngòm, có nằm ông lão người mặc thanh cừu quan bào, sắc mặt âm trầm, mặt trắng không dầu. Một ông lão đứng ở phía trước nhất kia, cái mũi khoằm khoằm, mắt một mí, môi mỏng lạnh nhạt. Ở trong tay như ưng trào, có cầm một quyền màu vàng đút vào tay áo, chỉ bề mặt có theo hình long đồ. Mặc dù ống quyền này không hề mở ra, nhưng mà đều có thể cảm nhận được trên bề mặt ẩn chứa một cỗ uy năng đáng sợ, có thể đè cho tu sĩ cảnh giới thấp, bị ép tới quỳ trên mặt đất. Tây cung tổng quản, xem ra Phong Phi Vân đã chết ở trong địa kiếp, đế chỉ này đã không hề cần phải mở ra, có khả năng đưa về thần đô. Một ông lão âm thanh thè thé, mềm mại êm ái vô lực như là nữ nhân, nhưng mà lại mang theo vài phần thô kệch. Năm ông lão này chính là thái giám truyền chỉ chạy tới từ thần đô. Dẫn đầu đúng là Tây Cung Tổng Quan, một trong năm vị đại thái giám của đế cung. Trước khi chúng ta xuất cung lần này, hóa thần phi nương nương cũng đã nhắc nhở qua đế chỉ nhất định phải chờ sau khi Phong Phi Vân vượt qua địa kiếp mới có thể mở ra. Sợ rằng Trình hắn đã chết ở trong địa kiếp. Tây Cung Tổng Quản hai mắt âm u, nhưng mà lại ẩn chứa hai chủng loại cực âm chi lực, khiến cho bốn vị lão thái giám kia phía sau hắn kính sợ không thôi. Hóa thần phi đường nương quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở. Xem ra, nàng đã sớm ngờ tới, Phong Phi Vân không qua được cửa ải này. Hòa Thần Phi chính là một trong tứ đại thần phi, cũng là mẹ đẻ của La Phù Công Chúa. Tề cùng Tổng quản có hơi tiếc rẻ nói. Phòng Phi Vân đích thực là thiên tài hàng đầu từ lúc thần tấn Vương Triều khai triều tới nay. Không ngờ lại đưa tới, chỉ tiếc là không đánh lại được địa kiếp mà bỏ mạng. Ai, thực sự là đáng tiếc. Đi thôi, suốt cùng hai năm là lúc nên về thần đô. Một áng mây lành thần, thánh lấp lánh, lao ra từ lòng đất, tự như một vầng mặt trời trói chang phá vỡ mặt đất, bay thẳng lên chín tầng trời. Chỉ người tỏa hào quang vô biên vô tận, chiếu sáng một nửa bầu trời. Phong Phi Vân chạy ra khỏi mặt đất, mấy ngàn con dị thu chiến hồn bay tại phía sau hắn, tự như một dòng sông dài, ảo ảo mênh mông, từ mặt đất bay thẳng lên trời cao. Cuối cùng toàn bộ đều lọt vào thân thể Phong Phi Vân. Rốt cục vượt qua 14 dòng nham thạch nóng chảy địa kiếp, lại thấy mặt trời. Phong Phi Vân huyết sáo một tiếng, trong miệng thốt ra trầm đạo linh khí của tử phủ, trực tiếp bắn tàn nát kiếp vân trên bầu trời. Mây mù tan đi, thiên địa lại lần nữa có ánh sáng rực rỡ. Những tù sĩ lúc trước đều đã tính toán buồn bã rời khỏi đây. Ai nấy mắt đều vội vàng xoay người. Khó có thể tìm nổi nhìn chăm chú trầm đạo linh khí của tử phủ trên bầu trời. Cầm đều phải rời dụng ở trên mặt đất. Phùng Phi Vân lại đã vượt qua địa kiếp, lao ra từ lòng đất. Cái này, cái này... Rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi công kích, làm cho người ta không thể tin này. Tâm linh đang run rẩy. Hắn vừa mới vượt qua địa kiếp mà thôi, lại liền học ra 100 đạo linh khí của tử phủ. Chẳng lẽ hắn thật sự vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 trong địa kiếp sao? Không có khả năng, không có khả năng. Phong Phi Vân độ kiếp không chết, một bước lên trời cao, trở thành một vị độ kiếp giả duy nhất trong lịch sử thần tấn Vương Triều còn sống, đi ra tới biển dùng nhà ở địa tâm. Đệ nhất nhân kiệt trong lịch sử tủ sĩ thế hệ trước đều phải kinh động sợ hãi, ai nấy đều nhìn thiếu niên áo trắng, đang huyền không đứng thẳng, dáng người anh kiệt, liền giống như ngôi sao tử vi cuộn cuộn cuột khởi phía chân trời. Mây tím đầy trời, làm hắn càng có phong thái vị tiền dáng trần trước khi hạ phàm. Chúc mừng thần vương, chúc mừng thần vương. Lệnh đồ hiện nay vượt qua địa kiếp, tiến vào thiệt mệnh đệ nhất trọng. Không bao lâu nữa nhất định một bước lên trời, thiên hạ đều nhược bước. Ây à, vừa mới đạt tới thiền mệnh đệ nhất trọng còn có uy thế như vậy. Không đầy 10 năm, nhất định vô địch khắp thiên hạ. Những tồn sư này của vạn tượng tháp đều đến đầy chúc. Thần Vương cũng là có chút tự đắc, cảm thấy kiêu ngạo vì cái tên đồ đệ này của mình. Quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử này. Tương lai có thể đạt tới độ cao như thế nào, sẽ nhìn trình độ cố gắng. Tài ách phát sinh Một thần cây màu xé gió mà đến. Nó như con thần long bay lên không, xuyên thủng ngực phòng phi vân mới bay ra từ lòng đất. Trên ngực hắn lộ ra một lỗ thủng thật lớn, máu tươi rơi xuống từ trên cao vãi khắp mặt đất. Ngoài dự liệu của mọi người, có cường giả vô địch lại ra tay đúng vào lúc này, làm cho Phong Phi Vân bị thương nặng. Bộ quần áo trắng trên người Phong Phi Vân nhuộm đỏ máu, hắn rơi xuống từ trên bầu trời mà ôm lấy ngực, bàn tay dính đầy huyết. Hắn mạnh mẽ đánh ra một trường hướng về mặt đất, lúc này mới đứng vững thân hình. Hai chân tiếp xúc đến mặt đất, một tay chống đỡ, thân thể găng giữ ở tư thế nửa quỳ bụi mù bay khắp mọi nơi. Vẫn còn dám ra tay. Thần vương giận dữ, biết rõ ngoài tọa trấn ở chỗ này, lại vẫn còn lại nhiều lần triển khai sát thuật, cũng không có nể mặt ngài chút nào. Thần hình trượt lóe, thần vương liền lại biến mất ngay tại chỗ, lọt vào trong hư không. Từ bên trong truyền đến âm thanh va chạm kịch liệt, tiếng lòng ngầm vang dài, không dứt bền tai. trưởng phách đạo bay xuống trước mặt Phòng Phi Vân, rồi đỡ hắn lên. Sư đệ, thế nào? Không chết được. Phong Phi Vân ho khàn hai tiếng rồi đứng dậy. chỉ bàn tay tràn ngập mây tím. Một trường đặt vào ngực. Lỗ thủng trên ngực liền lấy khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Người mới ra tay chính là một nhân vật cấp bậc cự phách. Nếu không phải Phong Phi Vân thể chất dũng mãnh, đã dùng phượng hoàng, phượng huyết luyện cốt, thì một màu vừa rồi kia là có thể xé cho thân thể của hắn thành mảnh nhỏ. Trên mặt trường phách đạo đầy vẻ tức giận, lão nói. Bọn họ cũng là nhìn người vượt qua địa kiếp, khiến cho những người nào đó cảm giác sợ hãi, cho nên mới chẳng hề nề hà, trả giá mà ra tay đối với người như thế. Một cái lỗ thủng trên ngực phòng phi vân lại lần nữa nổ tung. Trên mặt bao phủ một cỗ khí xoáy quỷ dị, cản bàn vô phương khép lại. Trường phách đạo bị dọa đến hoảng sợ, rõ ràng thấy vết thương kia đều đang khép lại, hiện tại lại bục ra lần nữa. Phong Phỉ Vân sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Vết thương này không phải là tầm thường. Lão vội vàng đánh ra linh khí trong thân thể, trợ giúp Phong Phi Vân dưỡng thương. Mây mù tan đi, thần vương dưới chân đạp một vị cự phách, người mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đạp vị cự phách này nằm trên mặt đất, nện cho mặt đất nứt ra, tạo thành từng lỗ hồng. Rất bá đạo, lại dùng chân đạp cự phách, khiến cho đối phương ngay cả lực để đánh lại cũng không có. Thiên hạ không người có thể cứu hắn, trong vòng ba ngày sẽ toàn thân hư thối, hóa thành huyết mũ. Vị cự phách tử mình thi động này cất tiếng thở dài. Diêm vương hủ huyết. <laughs> Thần vương Người coi như giết ta thì cũng vô dụng. Phong Phi Vân đã trùng trí tôn thần độc của tử bình thi động. Diêm vương hù huyết. Phạm là tù sĩ nghe được cái tên này, đều toàn bộ trong lòng phát lạnh. Kìm lòng không đậu mà lui về phía sau. Tránh Phong Phi Vân càng xa càng tốt. Tại thời đại từ thuở xa xưa, Diệp Vương hù huyết của tử minh thi động khiến cho mọi người thiên hạ phải sợ hãi. Quả thực giống như là lá bùa địa ngục Diệp Vương đòi mạng. Phạm là tu sĩ dính vào một giọt diêm vương hù huyết, bất kể tu vi rất cao thì đều khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, Phạm là người chúng diêm vương hù huyết, những tu sĩ ở quá gần hắn thì cuối cùng cũng chết đi mà không hiểu ra sao cả. Thần thể biến thành thi tà, trên người mọc đầy thi máu. Loại thần động trần quý dị thường, coi như là từ mình thì động, cũng chỉ còn lại có vài giọt, trở thành môn đồ trần quý nhất so sánh linh khí đều quý giá hơn. Cờ hồ đều là dùng để đối phó nhân vật tối cao nhất của túi tiền giới. Cũng không nghĩ, tử bình thì động vì định giết phòng phi vân, lại cũng mang đến một giọt viêm diêm vương hủ huyết. Thần vương nổi giận, mái tóc bà trên đầu phá vỡ mũ vàng kim mao, trực tiếp một cước đạp chết vị cựu phách này, khiến cho máu tươi bắn ra, bắt đầu bùng cháy trong không khí, biến thành một mảnh hỏa vân thật sự là đáng sợ. Thần vương vẫn có uy lực chết chóc vô song như trước. Trong cùng một ngày liền giết chết bốn vị cự phách. Một trận chiến này, chỉ sợ sẽ làm người đời lại rung động lần nữa. Không ai còn dám đến khiêu khích. Hay, thần vương đó cũng là bị buộc nổi giận. Dù sao thật vất vả thu được một đệ tử tài hoa hơn người, lại bị người ta đánh cho trọng thương. Nhưng lại chúng diệp vương hù huyết, chỉ sợ là muôn phế. Diêm vương hù huyết. Ai... Thần vương quay lại, đi tới trước mặt phòng phi vân. Một tay đặt lên trên cổ tay của hắn. Ánh vàng rực rỡ long lánh từ giữa ngón tay, tràn vào thân thể phòng phi vân. Lỗ thủng trên ngực phòng phi vân liền bắt đầu khép lại lần nữa. Nó bị linh khí vàng rực bao trùm. Mắt thấy sẽ hoàn hảo, không tồn hao gì. Không ngờ lại nứt ra từng đạo huyết vân. Vẫn còn tỏa ra những tiểu huyết khí. Thần vương ánh mắt như điện, lại ngừng tụ lần nữa khí tức trùng cung từ phủ khí, điều động lòng hoàng chi khí của bản nguyên, thân thể. Mạnh mẽ, khiến cho các tia máu trên ngực phòng Phi Vân ngưng lại. Diêm Vương hù huyết, ngừng tụ thành một vị quỷ ảnh, hùng ác đáng sợ, in dấu ở vị trí trên ngực phòng Phi Vân, phát ra một cỗ tà khí hù thực, trực tiếp đẩy lui thần vương ra ngoài. Đây là hơi độc ngừng tụ thành Diêm Vương hồn ảnh. Nó đang di chuyển khắp toàn thân, rồi hù thực thân thể, Phong Phi Vân sắc mặt càng tái nhợt hơn, có vẻ cực kỳ bệnh nặng, hắn nói. Vô dụng, sư phụ có lẽ không nên mạo hiểm, tránh bị diềm vương hù huyết xâm nhập thân thể. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, đi theo ta, ta mời người đi đàn pháp. Thần vương phất ống tay áo một cái, mang theo Phong Phi Vân bay lên trời, hóa thành một đạo cầu vùng thần thánh, bay về hướng trung tâm vạn tượng tháp. Trưởng phách đạo hùng Hằng dậm chân, nghiến chặt hàm răng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Lão cũng bay về hướng đàn tháp. Tất cả những tù sĩ còn lại cũng hai mặt nhìn nhau. Biến hóa này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vạn tượng tháp thật vất vả, bồi dưỡng ra một vị thiên tài ngang dọc trời đất, lại đã gặp tài ách như vậy. Đàn tháp chính là con đường sống duy nhất của phòng phi Vân. Nghe nói trong đàn tháp ẩn cư một vị đại đàn sư mà ngay cả thái sử vương triều đều phải gọi ông ta một tiếng sư thúc. Bối phận so sánh tháp chủ đàn tháp đều phải cao hơn gấp hai. Thần tấn vương triều cũng chỉ có hai vị đại đan sứ, một vị là thái sư, một vị chính là vị tiền bối ẩn cư này. Nói về y thuật, vị tiền bối ẩn cư này còn trên cả thái sư, tuyệt đối là đệ nhất nhân trong đan đạo giới của thần tấn vương triều. Nhưng mà nghe nói, vị tiền bối ẩn cư này đã không xuất hiện mấy trăm năm, rất có thể đều đã chết già. nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp.